đây là ngoại thất bên ngoài của bếp đây thì những cái lỗ lớn ở phía sau đây và bên dưới bếp á thì bên cửa hàng chúng tôi cột lưới che chắn lại để tránh trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta thì biết được thiết kế chúng ta sẽ có sẵn bếp nướng ở đây rất là dễ rất là dễ dàng và các bạn rất là tiện lợi để cho các bạn có thể dễ dàng sử dụng cũng như là vệ sinh thì các bạn chỉ việc kéo nướng ra như thế này và cho thực phẩm lên trên ờ, vị nướng này và cho vào bên trong để vào công tắc và nướng thôi rất là tiện lợi các bạn không phải tốn thời gian và công sức để đốt lửa than thì ở đây ờ, chúng ta sẽ có mâm và vỉ bằng nóc đây thì tính năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là tính năng khóa ga khi mà tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai miếng nấu đây là đây là pin yếu đây nên là pin nó không động ờ, được thì các bạn có thể nhìn nhìn thấy đây là ngọn lửa xanh rất là đẹp tôi sẽ mở một lúc ba bếp đây hai bếp nướng và bếp nấu thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ cái ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác tính năng là phá ra khi mà tắt lửa cho các bạn nhìn xem thì sau khoảng từ 5 đến 7 giây á thì que cảm biến ở phía sau bếp đây ở phía sau bếp nó sẽ có một cái que cảm biến phá ra tự động chống rò rỉ nó sẽ nhận được tín hiệu lửa đã tắt thì bếp nó sẽ tự động khóa ga lại đây bếp đã tự động khóa ga kèm theo thông báo là tiếng bếp đây thì có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng chống trào hàm ý khi mà các bạn nấu nước nấu nướng á, nước nó có trào ra thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa đây khiến cho lửa tắt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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là phá ga khi mà nước cạn nồi thì khi mà các bạn nấu nước á các bạn có lỡ quên không có tắt ga hoặc đi đâu mà quên á thì khi mà nước nó cạn á thì bếp cũng sẽ tự động phá ga thì ở cái quay cảm biến này á nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động phá ga thì ở bên dưới cái nồi của chúng ta á, nhiệt độ nó phải đạt là trên 300 độ thì bếp mới tự động khói ra thì nếu như mà các bạn muốn thử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 nhưng mà bù lại ưu điểm của nó thứ nhất là bếp được sản xuất từ Nhật các bạn sử dụng rất là bền thứ hai đó nó cực kỳ tiết kiệm ga và an toàn thì trên thực tế sử dụng á, một gia đình nếu mà có nếu mà có bốn người á, một ngày nấu ăn hai cử thì một bình ga giá trị khoảng 320 ngàn thì các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng rưỡi cho đến 3 tháng thì có nghĩa là một tháng á, các bạn sẽ tốn khoảng 150 ngàn tiền ga mà thôi nó rất là tiết kiệm ga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 pin á thì khi mà các bạn á mua bếp bên cửa hàng của chúng tôi nè, bếp bên trái đã tự động phá ra sau tính năng uh, nước cạn nồi đây bếp bên phải cũng tự động phá ra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 các bạn sẽ rút cái cực dương này đây nó ra bên ngoài như thế này tức là pin nó sẽ làm như thế này đây tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á, thì biết thứ nhất sẽ không hoạt động được thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên các bạn hãy lưu ý điều này thì các bạn sẽ việc mở vào cái lò xo này đây các bạn sẽ móc một đầu lò xo này vào phía trên đầu cực dương á, nó sẽ có những cái lỗ như thế này đây móc vào đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại để khi mà các bạn cho vào trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp là bị bung ra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 thì để mà có thể sử dụng á các bạn chỉ việc mượn một cái ổ cắm ờ, ổ cắm sạc ở đây các bạn sẽ ghim trực tiếp vào ổ cắm hàng giờ tiếp theo là ghim ổ điện đây ghim ổ điện đây để ống rút thời gian thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cắm hẹn giờ á, thì chúng ta sẽ để học pin này trống các bạn sẽ pin ra bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng các hẹn giờ á, vẫn đi bên trong á, thì khi mà hết thời gian nổ cắm thì bếp vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn nguồn điện trực tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý điều này còn khi mà các bạn sử dụng mâm và vị dán hướng này thì các bạn nên châm ấm vào bên trong mâm hướng phía dưới để khi mà trong quá trình mà các bạn nướng á, thì hơi nướng nó sẽ bốc lên thì nó sẽ giúp thực phẩm các bạn được mềm và không bị khô cứng